Hello anh em, xin chào tất cả anh em đã đến với uh, kênh của Cường Phát Lộc Thì uh, mình xin chào uh, ba miền luôn anh em, Bắc Trung Nam Thì hôm nay với lại uh, giới thiệu về anh em về cái bộ môn uh, tài xỉu đó Tài xỉu thì uh, có rất nhiều thứ để chơi Mà hôm nay cái sản phẩm này anh em chơi chỉ cần đi tới xong người ta là quýnh thôi Không cần phải nắp dĩa hột gì hết đúng không Thì giới thiệu tới anh em đây là kính áp tròng nhìn xuyên nắp tài xỉu đó đây là dòng kính áp tròng nhìn xuyên nắp tài xỉu cực kỳ hot 2020 luôn đó thì uh, anh em vào sòng anh em chỉ cần đeo cái bộ kính này vào mắt hết thôi quýnh chuyên nắp đỏ nha anh em những cái nắp đỏ như thế này nắp sơn đó nắp mũ mũ sơn đỏ đó hoặc là nắp ờ, nhăn mũi rồi đó anh em thì ok kính này quýnh cực đẹp cực nét luôn thì bây giờ chứng thực cho anh em như thế nào thì bây giờ mình sẽ test cho anh em luôn và tôi sẽ giới thiệu sâu về cái kính này như thế nào đó bây giờ mình sẽ test luôn anh em hộp không quan trọng nha bây giờ nếu mà mình nói thẳng lô kính thì mình không cần tủ hộp nói vậy cho, cho cho anh em ờ, khỏi phải mất thời gian nói chung là mất thời gian lắm thử hộp này nọ chi cho mệt càng màu mè thì càng uh, phức tạp đó mình làm đơn giản thôi tại vì người thật việc thật đó làm gì cũng vậy đơn giản thôi còn muốn biết như thế nào 0898 543 111 tiết chi một cú điện thoại anh em ơi một cú điện thoại nó không bao nhiêu tiền cả 10 ngàn 20 ngàn để anh em biết được à, anh em chơi được cái gì anh em chỉ cần liên hệ số điện thoại và anh em có thể lên trực tiếp cơ sở của Google đó thì bây giờ cường sẽ test cho anh em xem là cái kính này nó hiệu quả như thế nào và cường đã đeo cái sản phẩm kính này vào mắt một bộ rồi nha anh em nha rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em xem luôn mình test cho anh em 10 chén và mình sẽ giới thiệu sản phẩm sau đúng không bây giờ chén này mình thấy là tam nhị tam nhị thường thường quýnh tam nhị xỉu nha anh em đó tam nhị xỉu anh em thấy chưa một cây chén thứ hai test nhanh luôn anh em ơi chén này thấy lục nha anh em lục thì quýnh lục tài thôi không cần nói nhiều thấy lục là quýnh lục tài thôi hai lục một tam hai chén chén thứ ba kính này có thể ngồi cách xa 50m hoặc một mét quay đầu anh em có thể nhìn được nha cái này có tam ngủ luôn nha anh em tam ngủ quýnh tài rồi khỏi nói đó anh em thấy chưa à, quên mất mình giới thiệu tới anh em đó là tứ và nhất sẽ không sẽ không thấy nha nó thẳng luôn sẽ không thấy tứ nhất không thấy mà khi không thấy thì anh em sẽ quýnh là tứ nhất xỉu đó không thấy thì quýnh tứ rất xỉu còn nếu như nó lên ta ngủ lục sẽ thấy đỏ rất là đỏ luôn còn nó lên màu đỏ sẽ không thấy thì phản nắp nha anh em bị phản nắp thì sẽ không thấy đó không thấy thì anh em quýnh thẳng uh, xỉu luôn cái này thấy hai nhị luôn nghe bảo bảo nhị luôn anh em thấy ba con luôn bảo nhị nha đó anh em thấy chưa cực kỳ nét cực kỳ rõ luôn nếu như nó lên những cái màu đen như thế này còn nếu như lên đỏ lên nhất lên tứ thì thì thì không thấy không thấy thì quýnh nhất tứ xỉu thôi để cho nhanh chén thứ năm nha anh em chén này cực kỳ đỏ luôn thấy ba con luôn nha anh em ngũ tam ngũ tam lục 14 nút đó anh em anh em phải quan sát thật kỹ nha cái này quýnh uh, tài chắc luôn nha anh em cái này thấy lục rồi lục thì quýnh tài thôi phản chịu đúng không ạ lục quýnh tài nhưng phản thì chịu mình ăn lại cái lục thua cái tài đúng không ạ à? chết cái xỉu rồi chén thứ sáu thứ bảy rồi đó nha anh em mình ăn 7 chén thua một chén là chuyện bình thường cái này thấy thấy cái cái cái, cái ngủ cho anh em ngủ là 5 nút ngủ 5 nút thì quýnh ngủ tài thôi hay là ngủ xỉu thì tùy anh em theo mình thì mình quýnh là ngủ tài xỉu thì chịu đúng không hai cây nhất không thấy ăn cây ngủ thua cây xỉu vậy thôi chén thứ chín lắc thoải mái hoàn toàn sang chánh cho anh em luôn cái này hai cây ngủ anh em nha hai ngủ quýnh tài luôn nha không có đường phản luôn anh em thấy chưa chén thứ 10 lắc xong rồi mình sẽ nói về cái sản phẩm kính này chén này không thấy như này không thấy rõ những cái gì thì bây giờ muốn là nhất tứ xỉu đó mình không thấy muốn nhất tứ xỉu nha em đó hai nhất xỉu thu cái tứ ăn nhất ăn xỉu đó thì nói về cái bộ phận sản phẩm kính áp tròng này thì mình nói cho anh em kính bảo quản cho anh em từ 3 đến 6 tháng nước bảo quản kính đó. kính ánh từ à, khoảng cách cho anh em từ một mét quay đầu nói chung là anh em chơi biệt thì anh em càng ngồi anh em đã được kính đen rồi thì càng ngồi gần cái thì càng tốt anh em nha càng gần cái thì càng tốt nói chung là anh em phải chơi đừng có lệ thuộc quá về sản phẩm anh em phải đánh mà anh em phải càng ngồi gần cái anh em càng tốt thì quan sát anh em sẽ tốt hơn đó rồi còn bên cường còn cung cấp cho anh em tất cả các loại bầu cua nhãn mát đầy đủ cho anh em thị trường anh em muốn chơi mẫu gì hột như thế nào kích thước bao nhiêu hột chợ hột làm đầy đủ cho anh em mốt xốp giấy đầy đủ và bên cường còn cung cấp bài cho anh em đặt bài lỗi bài tam giác bài kính bài máy bên cường còn cung cấp cho anh em những dòng máy đánh về xì chất, xì tố camera nha từ xa luôn bắt từ nhà đến trường luôn còn giá cả muốn biết thế nào liên hệ số điện thoại 0898 54311 để cường tư vấn cho anh em và có những cái dòng sản phẩm máy cực kỳ hot nữa chỉ cần anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình đây thì cường sẽ là người báo giá và tư vấn cho anh em những sản phẩm mà mà về ờ, bài đồ bịp nha anh em rồi cuối video chúc anh em cái năm 2020 này chuẩn bị đón 2021 thành công hơn đó, liên hệ số điện thoại nha anh em xin chào anh em